sự sơ tia tu neng plua yo chi tàu luôn đòn dài còn tư vì cùng chia có lo trâu cu ê nị sao chôn đu thia à sự sự ya yo cho kê sa kê bao xua yo chi mua nua tàu lu con tàu lu xuống dia vì cô jong li ta nia kua nyu Kha ka jong li lu nu ku shang du Sa ke lu che yêu che mua nu Yo ya tia Cho tao nia cho tao lu ca Jong li na Sa chi ta để yêu mua nu na Jong da lua mà tao lưu có tôi cũng chờ Tôi chờ nơi có cho kẻ trong gầu cha trở nên người mua chơi tiền tu sẽ cha ư cha đã nè lời cúi xa nữ họ chỉ do có cụ tự do luôn lữ tu sẽ che lỡ chế đành tờ ư dân chiên kha lo quên biết gì 天里呀个一心没冷漠。 aku takkan Nun aku saja itu lepas Mata suka tu kunci 我就能够做给勇敢。努脑。 trở nên như mùa trên tiền Tôi sẽ chờ ư ra đa Để cô y sa nữ họ chỉ yêu cầu Cô tự yêu luôn lưu tu Chỉ chế lời Chế đến tờ ư dân ra Lòng hoa niết gì chia ly giờ có ý chi mẹ lần mùa rời ly chẳng có nhon rồi kia có thế do tụ nên cú chua rời cú yêu mua bỏ nìa mê nhua lo yêu ru có có chỉ nhớ to có gì lu xong cuốn trời 我却能够做给忠告。侬那古天里我到，不然咋能能我成敌？